Để điều chế được kim loại thì chúng ta thử lật lại vấn đề một chút như sau. Từ kim loại đơn chất thì chúng ta làm các cái quá trình hóa học để biến đổi kim loại đơn chất đó thành các ion kim loại. Như vậy chúng ta đã thực hiện quá trình gì nhỉ? À, quá trình oxy hóa kim loại, đúng không? Oxy hóa kim loại để trở thành ion kim loại. Như vậy khi điều chế kim loại thì chúng ta lại lật ngược lại quá trình. Đó chính là nguyên tắc điều chế kim loại ở đây là khử ion kim loại thành kim loại. Được chưa nhỉ? Từ kim loại nhá, từ kim loại này chuyển thành ion kim loại thì chúng ta có quá trình là quá trình oxy hóa. Còn ngược lại, từ ion kim loại, đúng không ạ? Từ ion kim loại mà chuyển thành kim loại thì chúng ta có quá trình là quá trình gì ạ? À, quá trình khử. Các em nhá. Đừng chỉ nghĩ rằng ở đây chúng ta chỉ có một dòng. Đừng chỉ nghĩ ở đây chúng ta chỉ có một dòng thôi. Nhưng cái dòng này lại có thể khiến các em mất 0,25 điểm ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia các em ạ. Nên các em nhắc lại nhé, nhắc lại cùng thầy nào. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại đó là khử ion kim loại thành kim loại. Đấy chưa? Khử ion kim loại nhé. Đấy chưa? Ion kim loại mang tính oxy hóa đúng không? Ion kim loại mang tính oxy hóa. Vậy trong phản ứng của nó thì nó sẽ mang tính oxy hóa có nghĩa rằng nó sẽ phải bị làm sao ạ? À bị khử các em nhé. Nhớ đấy, giữa chất oxy hóa và quá trình oxy hóa, quá trình khử nó sẽ có cái à, ngược nhau như thế nên các em cần phải lưu ý nhá. Và chúng ta thử xem cái quá trình chung này sẽ được biểu diễn như thế nào nhá. Với cái kim loại của thầy đang là kim loại M, số oxy hóa là N cộng. Đúng không ạ? Số oxy hóa là N cộng. Vậy kim loại M này có thể cộng thêm N electron để trở thành kim loại, đấy chưa nhỉ? Ion MN cộng cộng NE là trở thành M. Đấy chưa nhỉ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây cái MN cộng này với cái M này thì vô hình chung nó lại lập thành một cặp oxy hóa khử được chưa nhỉ? Khi lập thành một cặp oxy hóa khử như vậy thì chúng ta lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta là phải nhớ đến dãy điện hóa của kim loại nhớ nhá. Chúng ta phải nhớ đến dãy điện hóa của kim loại các em nhé. Rồi được chưa nhỉ? Và thầy Duy xin được giới thiệu luôn là chúng ta có 3 phương pháp để chúng ta có thể điều chế kim loại. Phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp à, thủy luyện Đúng không? Phương pháp thứ hai là phương pháp nhiệt luyện và phương pháp thứ ba là phương pháp điện phân. Trong phương pháp điện phân thì chúng ta lại chia nhỏ hơn là theo cái bản chất và theo cái phạm vi thì người ta lại chia là điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch kèm theo các điều kiện cũng như phạm vi của các chất mà người ta áp dụng. Ở chuỗi các video kế tiếp ngay sau đây thì thầy Duy và toliha.vn sẽ cùng các em tìm hiểu và đi qua một vài ví dụ có liên quan đến quá trình điều chế các kim loại các em chú ý nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong các video kế tiếp.